Xin chào các bạn đến với kênh đồ chơi bé xinh channel. Hôm nay mình sẽ chơi trò chơi gấu trúc panda bắp. Trò chơi gấu trúc quăng quả bóng giải cứu các con của gấu trúc panda nha các bạn. Trò chơi rất vui các bạn xem thích thì đăng ký kênh và theo dõi và nhấn chuông để nhận thông báo video mới nhé. Cảm ơn các bạn ủng hộ mình nha. Thích trò chơi comment cho mình nhé.